Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị một lô đất nằm ở mặt tiền kinh Thịnh Lộc 27 Lô đất có ờ, diện tích là ngang 5 là từ vị trí ờ, vách tường bên đây qua tới đây là 5m và sâu đụng mí ờ, tường dưới là 22m thổ cư của miếng đất là 63m được ờ, chủ mới vừa gửi cho Phúc với giá là 5 tỷ vị trí ờ, lô đất này rất là chắc địa nha quý anh chị từ ờ, vị trí lô đất chúng ta đi thẳng theo hướng này khoảng 300m là tới công an phường Thạnh Lộc trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 trường cao đẳng điện lực chợ Thịnh Xuân và nếu theo vị trí ngược lại thì chúng ta sẽ đi về 200m chúng ta sẽ đi hướng về chợ Cầu Đồng và qua đường dừng lại từ vị trí lô đất của chúng ta cách uh, sân bay Tân Sơn Nhất khoảng uh, 5 km, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km nha quý anh chị. Vị trí rất là chắc địa. Đây, toàn bộ uh, xung quanh uh, vị trí khu đất của chúng ta. Đây là những uh, ngôi nhà hàng xóm của chúng ta. 2 tấm, 3 tấm. Mặt tiền uh, vị trí đầu đất là mặt tiền đường Kinh tên TNL27. Bên kia cũng là đường chán nhựa, rất là thông thoáng. Bên đây là đường uh, trước đất chúng ta là đường bê tông đây vị trí lô đất của chúng ta nhìn lại một lần nữa nha quý anh chị là từ mỹ tường bên đây qua tới bên đây là 5m và sâu xuống đụng phía dưới là 22m diện tích rất là đẹp và đây quay siêu xung quanh cho mọi người xem nha từ hướng này là chợ cầu đồng khoảng một trăm mấy chục mét là không tới 200 mét nha quý anh chị và ga ngõ tư ga là khoảng 300 mét về đường dừng lại thông qua gò dấp về tới sân bay khoảng 5 km nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể lại với Phúc hay số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Phúc xin à, kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn quý anh chị.